Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà mặt tiền Hoàng Diệu, diện tích 130m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường xe hơi, kết cấu một hầm một trệt hai lầu một áp mái, 9 phòng ngủ, 8 nhà vệ sinh, có thang máy. Cách chợ Đà Lạt 500m, đối diện chợ Hoàng Diệu và Bách Hóa Xanh, tiện ích đầy đủ. Giá 24 tỷ đồng. Đất Nguyễn Siêu phường 7, diện tích 201m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường xe hơi, cách trung tâm 2 km, cách chợ số 6 khoảng 300 m, gần trường học, trạm y tế, dân cư đông đúc, an ninh cao. Giá 8,7 tỷ đồng. Đất Hải Thượng phường 5, diện tích 75 m2, sổ riêng xây dựng, hướng nam, đường xe hơi 5 m, cách chợ Đà Lạt 500 m, cách bệnh viện và công an tỉnh 200 m. Xung quanh tập trung rất nhiều khách sạn, giá 8,5 tỷ đồng. nhà hẻm Hai Bà Trưng phường 6, diện tích 58m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Nam, đường 2,5m, kết cấu một trệt hai lầu một áp mái, 5 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh, cách chợ Đà Lạt 1 km, gần bệnh viện và công an tỉnh, chợ Cẩm Đô, khu dân cư Đông Đúc, giá 9,5 tỷ đồng. Đất đào duy từ phường 4, diện tích 512m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông, đường xe máy,